Một nền tảng kiếm tiền, uy tín, lâu dài bạn không thể bỏ qua. Nền tảng mà Hoàng Xe đang nói đến không gì khác đó chính là Matrix. Đây là nền tảng dựa trên công nghệ blockchain ra mắt năm 2018 tại Anh, vừa mới về Việt Nam tháng 11 vừa rồi. Đầu tiên anh em truy cập vào đây để đăng ký một tài khoản hoàn toàn miễn phí 100% cũng như tham gia nhóm hỗ trợ chính thức của Matrix 2. Ok, đối với Matrix ấy, cách kiếm tiền chính đó là anh em sẽ đầu tư mua nhện và cứ sau mỗi ngày ấy, anh em sẽ thu được lợi nhuận từ số tiền mình đầu tư lên tới 23 đến 32% luôn nha. Ngoài ra anh em có thể kiếm tiền miễn phí bằng cách chia sẻ link giới thiệu đến các hội nhóm hoặc cho bạn bè. Khi người tham gia đăng ký qua đường link của anh em thì anh em sẽ được hưởng hoa hồng 3 tầng, lần lượt là 15, 10 và 5% cũng như nhận được số điểm tương ứng là 20, 10 và 5 điểm. Rồi dùng số điểm đó vào mục tìm kiếm để quay trang bị, xong có thể bán đi hoặc trang bị cho nhận để tăng thêm thu nhập. Và thêm một cách kiếm tiền khác nữa là hàng ngày anh em sẽ vào mục giải thưởng để nhận cổ tức hoàn toàn miễn phí luôn nha. Và phần anh em quan tâm nhất đó chính là nạp rút tiền đúng chưa ạ? Thì đối với nền tảng này, chúng ta có thể nạp rút trực tiếp qua ngân hàng hoặc qua ví tiền điện tử nha. Và ở đây nạp nút tự động, nhanh chóng, dễ dàng luôn ha. Hoa xe đã trải nghiệm Magic. có bạn thì sao?